em mở mic lên hiền ạ vâng à, em xin à, cảm ơn em xin xinh đẹp chị Quỳnh hạnh phúc ạ các anh chị cho em uh, mượn những tràng vỗ tay của mình để cảm ơn uh, uh, top expert xinh đẹp và tài năng của chúng ta dạ xin mời các anh chị ạ vâng các anh chị ạ để có được em Hiền ngày hôm nay thì một trong những người mà Hiền cảm thấy biết ơn rất là nhiều ngoài những ờ, người ờ, leader trực tiếp dẫn dắt của em Hiền là những big leader của thị trường Việt Nam ra thì ờ, có một trong những người mà Hiền cảm thấy rất là biết ơn chính là chị Quỳnh Hạnh Phúc ạ và sau đó thì Hiền gặp được anh Vương Triệu Vĩ ạ và anh biết anh và cộng đồng tất cả các anh chị em ở trong team huấn luyện viên và team chiến lược của cộng đồng Unit Sky mà nơi mà nuôi dưỡng là cái môi trường tốt nhất từ cái ờ, đối với Hiền ở thời điểm này và Hiền thấy rằng là đây là một trong những cái động lực giúp Hiền phát phát triển và là vươn lên từng ngày đội nhóm của Hiền phát triển lên từng ngày là cũng bởi vì biết ơn uh, chị Quỳnh Hạnh Phúc uh, chị đã cho Hiền cái nhân duyên là được uh, học hỏi được giao lưu và được vươn mình lên mỗi ngày thông qua cái việc là hợp tác cùng với chị để tạo ra những cái ekip, ekip chương trình từ cái team chiến thắng cho đến sau này thì chị mời đến team chiến lược ạ và em Hiền không bao giờ quên được cái à, thành quả của em Hiền ngày hôm nay là có một phần đóng góp công sức của chị Quỳnh Hạnh Phúc và anh Vĩ và các anh chị ở trong team chiến lược à, cho em Hiền gửi lời cảm ơn và biết ơn mượn những tràng vỗ tay để cảm ơn đến những con người tuyệt vời này được không ạ vâng ạ vâng à, em xin cảm ơn uh, à, MC xinh đẹp chị Quỳnh à, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị Chúc các anh chị có một buổi tối tràn đầy năng lượng và tiếp thu những kiến thức, những giá trị tuyệt vời nhất đúng không ạ? Nếu các anh chị đồng ý cho em số 10 ạ. Các anh chị ơi, cho em hỏi là ở đây có ai chưa ăn tối không ạ? Có ai chưa ăn tối mà chúng ta vẫn vào trong trung học không ạ? Và em muốn nhìn thấy sự khác xa của các anh chị. Có ai chưa không ạ? Chưa ăn tối biết số không cho em ạ? Cảm ơn các anh chị. Chưa ăn khuya đâu ạ và vâng, em đã nhìn thấy số không ạ à? biết ơn các anh chị bởi vì rằng là chương trình này nó có một cái sức hút gì đó hoặc nó giúp cho anh chị những cái động lực hoặc những cái giá trị gì đó mà các anh chị sẵn sàng là chưa ăn tối nhưng vẫn vào du mạng đó à, vậy thì là những người mà trong ban huấn luyện viên như hiền trần ạ như tất cả các anh chị ở trong ban huấn luyện viên ạ phải có trách nhiệm rất là lớn để làm thế nào để mỗi một lần lên sóng trao cho các anh chị nhiều giá trị nhất ạ các anh chị có muốn nhận nhiều giá trị như vậy không ạ à? được không ạ dạ. thì như em thấy là các anh chị đổi à, đổi phông nền ấy, thì à, à nếu em mình không không, không không đổi thì thì sao nhỉ tại vì không không kịp ý. thì xin lỗi ạ xin lỗi các anh chị à, thực sự rằng là cảm thấy quá là xúc động lời đầu tiên thì em liền phải quay trở lại cái uh, cái nội dung của buổi học tuần trước các anh chị ạ các anh chị có nhớ tuần trước ấy thì em Hiền là MC không ạ MC của chương trình ạ và chương trình mà uh, thiết lập mục tiêu uh, do anh viết anh đặt và trong cái buổi thiết lập mục tiêu đấy thì anh viết anh luôn luôn nhắc đến uh, ờ, Topipert đúng không ạ và các anh chị đã biết Topipert là gì ạ nhưng em chỉ biết được rằng Topipert sẽ giúp các anh chị có lương cứng ít nhất 1.500 đô và thưởng thêm danh số ạ đấy các anh chị cứ hiểu như vậy ạ vậy thì nếu như các anh chị nào mà lương 10 triệu một tháng 20 triệu một tháng mà chưa nghỉ được công việc của mình hãy phát cao trở thành top expert của uh, ờ, Unicai sớm nhất ạ để chúng ta có được một cái lương cứng là 1.500 đô cộng thêm với thưởng dây số được không các anh chị và vì nếu như các anh chị muốn cái điều đó thì cái khóa học buổi hôm trước và khóa học buổi ngày hôm nay ạ nó liên quan chặt chẽ đến nhau luôn các anh chị ạ khi chúng ta đặt ra mục tiêu thì chúng ta phải làm thế nào để hành động nó đúng các anh chị đặt ra mục tiêu mà không có cách để hành động thì thực sự rằng là rất là khó ạ đúng không ạ đi cày ruộng mà không có công cụ là trâu ạ thì rất là khó để có thể cày được cho nên là đặt mục tiêu xong rồi ạ mà không có cách để hành động thì chắc chắn là có những người giỏi và có những người chưa bao giờ biết đến cái công việc này hay công việc bán hàng hay cái ngành nghề này cả thì chúng ta sẽ rất khó để có thể thành công à, thì nó là như thế này các anh chị cái buổi hôm trước đấy thì trước đó em liền đặt mục tiêu lên topic post là tháng 2 cơ nhưng mà cái mục tiêu nó chưa rõ ràng cái xác định mục tiêu nó chưa rõ ràng nó chưa biến cái cái mục tiêu này nó làm cho mình cảm thấy cần thiết và khát khao cháy bỏng các anh chị ạ cho nên em liền chưa đạt được cái mục tiêu của mình chưa biết nó cái tầm quan trọng của nó nhưng mà uh, khi khi mà em liền được vào trong team chiến lược rất là biết ơn lãnh đạo Vương Triều Vĩ và các anh chị ở trong team chiến lược à, gần đây thì anh biết Anh cũng giống các giống anh Vương Triều Vĩ liên tục liên tục nhắc đến mục tiêu lên top tốt và bị ám ảnh bị ghim vào đầu cái việc là một ngày mà ngủ dậy mà chưa thấy mình lên top first cảm giác mình có lỗi với bản thân mình và và cảm thấy mình cảm thấy rằng mình đang bị chưa hoàn thành một việc gì đó ấy, anh chị ạ nó luôn luôn chăn trở nó làm cho mình không được thoải mái và mình cảm thấy mình bị bị mắc thiếu mắc cái gì đó thế nhưng mà không biết làm cách nào để có thể hoàn thiện được nó thì sau cái buổi zoom hiền bị delay đến giờ là tháng tư các anh chị ạ ngày 25 26 tháng 4 rồi bị delay mất hơn 2 tháng gần 3 tháng rồi thế thì uh, uh, đến cái buổi zoom hôm trước của anh Viết Anh ấy, thì anh Viết Anh đã đưa ra tất cả các định hướng để đạt được một cái mục tiêu đúng không các chị kể cả mục tiêu lên top cũng như vậy thế thì cái cái uh, may mắn của em Hiền là trước cái cái tuần anh anh biết anh chia sẻ thì uh, có một dịp một chuyến đi Hòa Bình uh, về nhà em Toán với về nhà anh Viên Triệu Vĩ ở ở Hòa Bình ấy. thì trên cái chuyến xe cùng với anh Nam chị Phúc và anh Viết Anh em Thắng thì anh lúc đó là có cơ hội được ngồi gần với một cô topicer đã hình mẫu và áp dụng nguyên cái bài của anh Viết Anh thấy rằng là phải tự chị Bình cũng vừa nhắc lại rồi đấy ạ tìm ra một hình mẫu uh, ám ảnh cái mục tiêu của mình với cái hình mẫu đó và hỏi bí quyết xem là hình mẫu đó làm cách nào để có thể đạt được cái mục tiêu của mình và em liền đã hỏi anh Viết Anh là anh chia sẻ cho em cái cách mà anh có thể lên Google Search cũng như cái tuần vừa rồi anh, anh Viết nếu như bình thường ở trên chuyến xe đó chắc chỉ chia sẻ cho một mình em liền thôi nhưng mà cái buổi zoom hôm trước thì anh Viết Anh đã Ờ, giúp đỡ tất cả các anh chị biết đến cái bí quyết đó thế là còn bài bản hơn cả cái buổi chia sẻ trên trên xe cơ là chia sẻ bằng slide cầm tay chỉ việc cho các anh chị đạt được cái mục tiêu và điều kỳ diệu xảy ra là sau một tuần thôi các anh chị ạ cái điều mà em hiền vẫn cảm thấy nó xa vời đến cái mức tưởng rằng là phải phải một năm nữa mình mới đạt được các anh chị ạ thì có thêm một động lực nữa mà hiền cảm thấy biết ơn vô cùng thế là là từ nguyễn cô ấy vào Huyền Nguyễn khi cái buổi họp tuyên chiến được hôm sáng thứ hai rồi rồi thì phải nói thật là khi mà anh biết anh lần đầu làm dẫn chương trình ấy, thì anh biết anh có hỏi rằng hôm đấy tình cờ làm sao mà anh biết anh lại hỏi rất là nhiều người đúng không quan tâm anh chị em thì thì lúc đó thì hỏi Huyền Nguyễn là cái mục tiêu lên top top thế nào thì anh kia anh rất là nhớ mục tiêu của mọi người và Huyền Nguyễn nói rằng là Huyền Nguyễn sắp lên rồi và em cảm thấy rằng là mình là một leader của bạn đấy mà mình lại không hoàn thành được cái alo cái cái cái hình mẫu gương mẫu của bạn đấy thì ơi khỏe không bạn ơi chưa xứng đáng khỏe khỏe à thế hả rảnh không nói chuyện tí cho nên là một ngày hôm qua sau hả? khi họp xong cái đó tổng lại chiến lược anh biết Anh đã đưa nói gì không nghe thì trong một ngày thôi đêm hôm qua ý là rảnh không nói chuyện tí cán bốc xong Ờ, cái khóa xong cái chương trình topic đó đã và nếu như anh chị cảm thấy muốn cái điều đó và để em Hiền chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm và bí quyết để giúp các anh chị sớm lên topic đó. như em Hiền và anh biết Anh thì các anh chị có thể cho em số người đúng không ạ cảm ơn các anh chị à, có những lúc thì các anh chị nghĩ rằng là công việc bán hàng thực sự là công việc khó nhất Thì em Hiền cũng nghĩ như vậy nghĩ rằng là công việc bán hàng là công việc khó nhất ạ à và có đến cái mức còn ví dụ nhá đi làm công ty thì người ta bảo thôi ngày hôm nay thì tôi khoán cho bạn là làm 10 cái sản phẩm hay là 100 cái sản phẩm hết lúc nào về lúc đấy xong là được trả lương không xong thì giảm lương đấy đi làm như thế nó dễ lắm các anh chị ạ hoặc là khoán cho công việc này công việc này làm xong việc thì về làm xong việc thì được khen thưởng đấy đi làm thì nó đơn giản như vậy cho nên các anh chị thích đi làm bởi vì các anh chị không phải nghĩ ở trong đầu nhưng đi bán hàng nó khó hơn thấy rằng là các anh chị không biết mình phải làm cái gì và các anh chị không biết muốn kiếm được ngần này tiền thì chúng ta phải làm những công việc gì và chúng ta chưa được dạy cái kỹ năng đó thôi các anh chị ạ à. em tin một điều khi các anh chị biết những bí mật đó thì nghề bán hàng cũng giống như công việc chúng ta đi làm công ty một ngày chúng ta hãy coi mình như cái việc chúng ta đi làm ở công ty ở công ty thì chúng ta bị sếp quản lý ở nhà chúng ta là mình quản lý mình vậy chúng ta muốn sếp quản lý hay muốn mình quản lý ạ nếu mình không quản lý được mình thì sếp sẽ quản lý mình nhưng mình cả cuộc đời đi xây dựng ước mơ cho người khác chẳng cả khác gì cái việc con trâu đi cày cả cuộc đời không bao giờ có được thành được nhưng mình quản trị mình thì mình sẽ tạo ra một doanh nghiệp riêng của mình và các anh chị cần phải nhớ bài học này vậy thì các anh chị cần phải khám phá khám phá được bí mật làm thế nào để biến cái công việc bán hàng trở thành một công thức dễ dàng hàng ngày đi bán hàng à, đi làm ở công ty phải đạt được bao nhiêu công việc mới được trả lương và ở đây chúng ta tự trả lương chúng ta muốn bao nhiêu lương chúng ta làm được cái điều đấy và em liền làm được điều đấy giúp đội nhóm của mình làm được điều đấy được không các anh chị kể cả đến thời điểm này đội nhóm kế cận của em liền cũng chưa được dạy cái điều này nhưng ngày hôm nay của tất cả các anh chị ở team kiếm được ở đây tất cả tin con đi đỏ đây hiền sẽ chia sẻ hết tất cả các anh chị làm thế nào mình đã hoàn thành xong cái việc đã hoàn thành xong cái mục tiêu cái lời hứa cái cam kết của mình đấy thì cảm giác đầu tiên là nhẹ lòng cái thứ hai chắc chắn rằng là ờ, sự nỗ lực thì đi đôi với phần บิวตี้รานา mà hiền cũng không thể quên ơn thế rằng là anh biết anh nhờ có uh, cái sự đông đúc của anh em cảm giác như là một người anh trai thật sự anh luôn luôn ân cần không có cái uh, như là anh lên rồi thì thôi nhưng mà anh thì không ạ anh lên rồi các em phải lên đi và anh giống như một người anh trai ấy lúc nào cũng phải nhắc nhở rằng là các em phải lên đi bởi vì lên nó có nhiều quyền lợi lắm và anh chia sẻ những cái quyền lợi cho anh chị ạ em mình rất là cảm động được điều đấy Ờ, rồi anh không giấu giếm điều gì anh cầm tay chỉ việc chia sẻ hết tất cả các kinh nghiệm cho các anh chị rồi mà các anh chị không nhận đấy không không nắm đấy để biến thành cái cái cái cái của mình ấy thì rất là tiếc cho các anh chị và em cảm thấy biết ơn khi có được cái thành tựu ngày hôm nay cảm thấy mình có một phần biết ơn là với anh anh anh biết anh và cái hình mẫu thành công của đội nhóm anh biết anh cũng là một trong những cái động lực để giúp em liền và tim của em liền ờ, cũng vươn lên đấy thì em cũng có một cái món quà để gửi tặng đến anh viết anh ạ à. xin cảm ơn anh ạ và có một người nữa cũng không thể là không nhắc đến là người mà giúp tiền chỉ trong dự dự định là sẽ khoảng tháng 6 ạ ngày 15 tháng 6 mới lên mà không biết có lên được không các anh chị ạ nhưng mà một người làm cho hiền cảm thấy là mình cảm thấy quá là hổ thẹn mà làm cho mình có động lực đến cùng luôn mà con người của hiền nó kỳ lạ đến cái mức mà khi mà dùng vào đến trên tường mà mình cảm thấy rằng là cái mục tiêu này nó quá cần và nó phải cần nó, nó không thể nào dừng lại được thì hiền lại làm được anh chị ạ nghĩa rằng là cái cái khi hiền đặt mục tiêu mà không đạt được mục tiêu là do hiền không biết là hiền không làm rõ được cái việc là mục tiêu này nó cần với mình hay không nhưng khi hiền đã biết là mục tiêu này cần với mình thì chắc chắn thì làm được kể cả một ngày các anh chị ạ và sau cái cuộc họp kinh chiến lược ngày hôm qua khi mà Huyền Nguyễn chia sẻ rằng là Huyền Nguyễn chuẩn bị cho Covid và chính Huyền Nguyễn là cái động lực giúp Huyền trong một ngày trong một ngày lên Covid và Huyền Nguyễn gửi tặng món quà để thể hiện cái lòng cảm ơn và biết ơn người bạn người người đồng đội của mình nhưng mà cũng là những người mà gọi là cặp đôi các anh chị ạ chúng ta phải có một cặp đôi khi mua nhau đó Hiền và Huyền là phát triển lên được cũng là có cặp đôi thi đua nhau và các anh chị cũng phải tìm những cặp đôi cặp đôi như vậy là đánh đua tại hiền vì cái cái cái cái cái đấy là hiền chia sẻ rất thật những gì hiền có không giấu những điều gì cả và chính vì vậy cho nên hiền cũng cảm ơn cái uh, cảm ơn cái sự nỗ lực của bạn hiền cái sự thách thức của bạn hiền để cho em hiền có động lực lên trong một ngày và nó xứng đáng được tặng một món quà không biết có huyền nguyễn ở đây không hiền xin gửi tặng món quà với huyền nguyễn đâu ạ cảm ơn ạ còn một người nữa là chị tâm là chị tâm là một người trong một nhóm của em hiền là chị là một người chưa bao giờ xuất hiện ở đây rồi rất là âm thầm và nói rất là nhỏ nhẹ về mình rồi ạ nhưng chị là một trong số những người mà trong thời gian vừa rồi đã giúp cho em mình rất là nhiều và trong cái quá trình em mình lên top chị đã giúp nỗ lực rất là nhiều để rất là thầm nặng và em mình nói rằng là em sẽ tặng chị một món quà và tất nhiên rồi em sẽ tặng chị một món quà à, hình như chị Tâm không có ở trong khóa này đâu nhưng em vẫn gửi lời cảm ơn và biết đâu và một lời nữa đấy rằng là em xin gửi lời cảm ơn và biết ơn chân thành đến tất cả các leader coach của mình trần như là chị Đỗ Thị Xuyên à, như là Huyền Nguyễn à, như là Hiền Vũ à, như là bạn Xuân à. à các anh chị là những người hay là Duy Tân à, nhà anh Vĩ ạ à, và tất cả các anh chị cổ đông của Hiền trong cộng đồng tin Hiền Trần trong thời gian vừa rồi nếu không có các anh chị và sự hợp sức của các anh chị sự nỗ lực của tất cả các anh chị cô team của hiền thì chúng ta không thì hiền không thể nào có được cái thành công như này hôm nay hiền cũng xin cảm ơn biết ơn đến tất cả các anh chị ở team, chiến lược thì, thì các anh chị là những cái chất xúc tác để cho em hiền và team của em hiền lấy đó làm team ạ làm hình mẫu học tập để phát triển công lên ạ và um, cuối cùng thì à, cũng rất cảm ơn chính bản thân em bởi vì em uh, cảm thấy rằng là mình mình cũng cảm thấy biết ơn về bản thân mình vì mình cũng đã nỗ lực rất là nhiều rồi có những lúc rất là mệt mỏi muốn dừng lại nhưng mình cần phải vượt qua và mình biết ơn con người mình đã không dừng lại đúng không ạ đó à, sau đây thì em hiền sẽ xin bắt đầu xin bắt đầu được không ạ bắt đầu chia sẻ vào cái buổi ngày hôm nay à, cho em Hiền xin cái quyền hot ạ à, phần quà của em Hiền dành tặng cho anh Dương Triệu Vĩ chị Quỳnh Hạnh Phúc à, anh biết Anh và chị Huyền Nguyễn à và bạn Huyền Nguyễn là một chiếc áo sơ mi hoặc là nam thì là áo sơ mi nữ là một bộ váy có trị giá một triệu đồng ạ dạ xin uh, <laughs> các anh chị từ tay em cảm ơn ạ <laughs> dạ vâng ạ em sẽ gửi quà đến tận tay các anh chị vâng ạ vâng em à, em có quyền hot rồi em xin chia sẻ luôn các anh chị đây ạ công cụ để có nguồn khách hàng đối tác dồi dào à, đầu tiên ạ thì lướt qua cái slide trước thì em liền sẽ muốn chia sẻ cho các anh chị để có một nguồn đối tác dồi dào dạ, thì em liền sẽ chia cho các anh chị chia sẻ cho các anh chị ba phần ạ à slide hôm nay các anh chị sẽ phải tự ghi chép theo ý mình hiểu còn kẹt đầu dòng thì không được bao nhiêu ạ nhưng mà sẽ có rất nhiều bài học kinh nghiệm ở đây nếu được thì các anh chị có ghi không các anh chị có đang ghi không ạ nếu mà đang ghi thì đang ghi rồi đúng không ạ vâng. một là phân loại nguồn đối tác ạ thì phân loại nguồn đối tác thì phân theo không gian thời gian em không biết gọi bằng cái tên gì thì em gọi như vậy nhưng nó là nguồn đối tác offline và online thứ hai là phân loại trong mối quan hệ ạ à, sau đó cái phần thứ hai mình muốn chia sẻ cho các anh chị là <coughs> cách đặt mục tiêu cụ thể để tận dụng được triệt để nguồn đối tác làm thế nào để khi có nguồn đối tác phải đặt mục tiêu ạ và sau khi đặt mục tiêu xong rồi ạ tưởng rằng là có mục tiêu là đã thành công chưa ạ mà chúng ta cần phải có một cái bí mật nữa ạ bí mật để làm thế nào để thành công được ạ thế là nguyên tắc gieo hạt bí mật kinh điển để nguồn đối tác không bao giờ cạn kiệt được mãi và bây giờ em mình sẽ xin trình bày ạ hôm nay thì các anh chị sẽ slide sẽ không ghi nhiều nội dung nhưng em mình sẽ nói đấy mình sẽ nói đấy để phân loại nguồn đối tác thì chúng ta sẽ phân loại theo không gian và thời gian à, cái nguồn đối tác offline và cái nguồn đối tác online ạ nếu anh, anh chị cảm thấy cái tên này của em mình gọi không đúng thì anh chị có thể cho một cái tên nào đó nhưng tóm lại cái chúng em mình muốn nói đấy là nguồn đối tác offline và online và cách phân loại thứ hai đấy rằng là phân loại theo mối quan hệ ạ đấy là tận dụng các mối quan hệ cá nhân hoặc khai thác nguồn khách hàng vô tận bên ngoài là khách hàng lạnh ạ đó đối với cái nguồn khách hàng đối tác online thì các anh chị có thể <laughs> các anh chị có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng qua các kênh mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, Instagram, Telegram hay là Google AdWords ạ, à? hay là Facebook AdWords ạ. À? Đó, thì đối với những cái kênh online như thế này, đối với những kênh online như thế này ạ, à, thì cái cái uh, cái Facebook ạ, thì em của em Facebook và Zalo ạ, thì em liền kể cái câu chuyện như thế này. Thế là có gần đây thì sáng nay uh, không uh, mới hôm qua hôm kia thôi thì em mới biết được là một nhà đầu tư ở trong team của mình là một người mà hai chị em đã từng biết nhau rất là lâu rồi và chỉ nói chuyện thôi nhưng mà chị thì âm thầm theo dõi Zalo của Hiền mà em Hiền cũng nghĩ rằng là đăng Zalo để có đối tác không nhưng mà vẫn phải đăng bởi vì đăng để để để biết để cho mọi người biết rằng là khi tìm hiểu về mình thì mình đang làm cái công việc này nó gọi là thể hiện cái thương hiệu cái nhân nhân dạng của mình thế thì uh, chị nói rằng là sau khi theo dõi zalo của em hiền thì chị cảm thấy ở bên trong là chị muốn muốn muốn tham gia đầu tư nhưng mà chị lại hỏi chồng là uh, hỏi chồng về cái dự án này thì chồng không muốn hiểu hiểu biết về dự án này lại đưa ra những lời khuyên trên khía cạnh trên phương diện của những gì mình mình không hiểu và chị bị chùn bước ạ à. sau một thời gian thì chị sau một thời gian thì uh, ngày hôm gần đây nhất ạ à, thì có một nhà đầu tư ở trong team của em liền chia sẻ cho chị đó và chị chị đó là chị Thùy ạ thì sau đó thì chị Thùy đón nhận và chị Thùy nói rằng là ồ thế mà nó là sản phẩm của của của cái giống như của Điền Trần và nếu ở trong team Điền Trần thì cho chị đầu tư luôn vậy thì uh, cái bài học mà em liền nhận được đấy rằng là hóa ra Facebook và Zalo ấy có thể các anh chị nghĩ rằng là đăng để có khách hàng hoặc đang không có khách hàng cũng được nhưng chắc chắn vẫn có người đang theo dõi mình các anh chị ạ và các anh chị chỉ nên đăng khi các anh chị cảm thấy tự tin thôi sẽ có những người chưa phù hợp với việc đăng bài đâu chúng ta đừng dập khuôn các anh chị nhá dập khuôn máy móc là không giống nhau rồi bởi vì là có những người mà gia đình chưa bao giờ ủng hộ mình làm những cái công việc này mình đăng lên một cái là bị ném đá ngay các anh chị sẽ bị sốc bị mất cái năng lượng cảm xúc và lúc đó chúng ta sẽ không còn động lực để làm việc nữa và thậm chí chúng ta bị cướp mất ước mơ bót chết ước mơ luôn đúng không em mình cũng đã từng bị như vậy chị gái của em mình còn đăng mãi lên trên facebook ạ đăng lên còn tác lên trên tường nữa và nói rằng là à, nói chung là nói những lời rất là khiếm nhã và xúc phạm cảm giác như là xúc phạm nhỉ và sau đó thì thì khi mà em hiền bị đăng như vậy thì cái cảm xúc tiêu cực của mình có thì cũng có mình có hai luồng suy nghĩ các anh chị ạ à. khi mình bị cảm xúc tiêu cực như vậy mình có hai luồng suy nghĩ một là mình sẽ dừng lại có rất nhiều người chấp nhận dừng lại và để giữ cái phạt thì em ấm vì mình không có hiểu biết ở tập đoàn này cho nên là mình chưa hiểu sâu về nó cho nên mình cũng muốn giữ phạt phí gia đình và mình nghe theo lời khuyên của gia đình là từ bỏ nó nhưng có thể mình đánh mất một cơ hội thành vì cuộc đời nếu mình chưa hiểu kỹ về nó và cái cái cái cái khía cạnh thứ hai đấy rằng là um, cái nếu như mà mình có sự hiểu biết và mình có cái bản lĩnh ở bên trong của mình để bảo vệ cái dự án đấy thì lúc đó mình sẽ đứng vững lại từ từ phân tích lắng nghe hoặc tham vấn với người ở trên xem xem là nó đúng hay không và dự án này tốt như thế nào và khi mình gặp cái tình huống trái chiều như thế này thì mình nên xử lý như thế nào và mình tiếp tục hay dừng lại thì lúc đó mình sẽ được lời khuyên tốt nhất là đây là một dự án tốt thì chắc chắn không có lý do gì mà bạn phải dừng lại gia đình không hiểu thì chúng sẽ hiểu đúng không ạ chúng ta nhìn thấy ánh sáng mà chúng ta lại đi về phía bóng tối ạ đấy là lỗi của mình chứ không các anh chị chính vì vậy cho nên rằng là đối với Facebook và Zalo ạ chúng ta sẽ không áp dụng một cách ừ, à, không áp dụng một cách dập khuôn được sẽ có những anh chị cảm thấy thời điểm thuận lợi để đăng Facebook và Zalo thì hãy phát huy và nên phát huy ạ à còn khi nào chưa cảm thấy chưa tự tin thì chúng ta tìm thời điểm các anh chị tắt mic cho em hiểu nhé thì chúng ta tìm thời điểm các anh chị nha chứ chúng ta không áp dụng tập khuôn nhưng nếu như các anh chị nào đã tự tin đăng lên Facebook và Zalo và còn thậm chí cả livestream nữa thì hiệu quả cực kỳ lớn ạ và nếu như các anh chị còn không tự tin xuất hiện như Facebook và Zalo sợ gặp những người bạn người thân của mình thì kênh TikTok là một trong những gợi ý tốt cho các anh chị hoặc kênh YouTube ạ à. mình sẽ ít phải gặp và tương tác với những người bạn thân nhưng mình lại có rất nhiều khách sạn rất nhiều nhà nhà đầu tư lạ các em chị ạ và kênh và ờ, những cái kênh qua mạng xã hội này nó phát huy được cái tối ưu cái khả năng là tìm được những khách hàng chủ động tìm đến mình và em này cũng là một người chủ động lên YouTube gõ và tìm kiếm dự án Skyway tìm hiểu một cách công khai và tìm người bảo trợ và tìm ra anh Nguyễn Dũng Mạnh nhưng khi mà một người mà tự chủ động tìm đến ấy, thì cái cái sự hiểu biết của người ta cũng sâu sắc hơn cái sự chủ động trong công việc của người ta cũng sâu sắc hơn mặc dù cái kênh tiktok và youtube có thể thời gian đầu phải tạo một cái cái thời gian để làm quen để cho khách hàng quen mình đúng không ạ để gọi là gợi ý nhu cầu và giáo dục mà giáo dục thị trường đấy các anh chị thời điểm này thì chúng ta không cần phải giáo dục rồi có rất nhiều người biết đến sấy quay và sẽ có những người là sau khi được gợi ý về sấy quay không tin tưởng người bạn của mình chia sẻ đi lên trên youtube hoặc là tiktok và tìm một người khác thôi hoặc hoặc đã ai đó chia sẻ cho mình mà không tin nhưng vô tình một ngày thấy kênh youtube và tiktok chỉ cần xem một video nói về cái này tin luôn và sẵn sàng đầu tư luôn đúng không các anh chị vậy thì ờ, ở, trong ờ, ở trong team của chúng ta thôi có một số cái hình mẫu để, em hiền có thể gợi ý cho các anh chị để các anh chị có thể học hỏi được luôn ví dụ như là chuyên gia có một cộng đồng lớn ở trên facebook và kênh facebook và google rất là lớn này mà em ấy có rất là nhiều nhà đầu tư trực tiếp mà cũng là một trong những cái viper trẻ nhất có thành công vang dội ở thị trường uh, ờ, Skyway Việt Nam thì chúng ta phải kể đến là Tom Bird em Hồ Văn Lợi em đã tạo cộng đồng Facebook ạ và nguồn đối tác khách hàng từ YouTube và Google cực kỳ xuất sắc và cái thứ hai đấy rằng đối với kênh TikTok ạ thì một trong những youtuber trẻ gần đây mà đang rất là hot đấy là em Vu Nguyễn ạ em Vu Nguyễn thì ờ, mỗi người có một cái khả năng và năng lực riêng em Vu Diệu em ờ, em Vu Nguyễn này em ờ, Tú Trinh này và gần đây thì anh chiến cũng gần bắt đầu và cả cộng đồng tin chúng ta bắt đầu em hoàng vân cũng đang bắt đầu và rất nhiều các anh chị cũng đang bắt đầu kênh tiktok nhưng hãy bắt đầu sớm thì còn hơn là bắt đầu muộn đúng các anh chị chúng ta hãy mạnh dạn làm đi ạ và kênh của các anh chị có hot hay không còn tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta có chỉ chung cho nó hay không chỉ chung từ ngoại hình cho đến cái lời nói cho đến cái kiến thức mình nói ra có cái cái cái giá trị mình trao gửi cho cộng đồng nó lớn hay không thì mình sẽ nhận được cái kết quả tương ứng mình có chăm chỉ và đều đặn hay không nữa đúng không ạ một trong những hình mẫu về YouTube ở đây rất là xuất sắc ạ thì trong cộng đồng của mình thì quá nhiều luôn các anh chị ạ nhưng mà các anh chị hãy nhớ cho em nhìn anh Phạm Nam anh Nam Phạm là một trong những YouTuber gần đây đang có kênh Nam Phạm cực kỳ hot luôn với trên 2 triệu lượt view và em mình cảm thấy rất là hâm mộ khi mà xem những video của anh cảm thấy rằng là anh phân tích đầy kiến thức của chuyên gia về giấy quay đầy sự hiểu biết và sâu sắc và sâu chuỗi vấn đề theo trình tự thời gian đấy được không các anh chị hãy lấy hình mẫu của mình muốn theo cách nào thì hãy bắt đầu theo hình mẫu của mình kênh nào kênh tiktok thì phù hợp với đối tượng trẻ và mình phải ủng hộ một chút đúng không ạ kênh youtube thì cần phải uh, có cái sự kiên trì bền bỉ và sự phân tích sâu sắc ở trong đấy đúng không ạ cũng là một cách hoặc có những người làm ở kênh các kênh khác như là Instagram như là Telegram còn Google AdWords thì là chạy quảng cáo Facebook AdWords là chạy quảng cáo thì cái này chúng ta cũng không nên tràn lan rộng bởi vì là tập đoàn cũng giới hạn cái điều đó nhưng em Huyền cũng đã thấy một số các anh chị đang làm Đấy. cái thứ hai đấy rằng là nguồn đối tác offline nguồn đối tác offline thì sau khi nói đến cái vấn đề nguồn đối tác online rồi thì chúng ta sẽ làm nguồn đối tác offline nhưng em Huyền muốn đặt trật tự trước xin lỗi các anh chị và chúng ta ngay từ đầu đến với xoáy quay ạ nếu như các anh chị nào mà được sự ủng hộ của gia đình thì các anh chị hãy làm người đối tác offline trước sử dụng hết những cái khách hàng ờ, nóng ấm của mình trước nhưng nếu các anh chị mà ngay từ đầu mà không được sự ủng hộ của gia đình gia đình có những người bảo thủ hoặc có những người quá khắt khe hoặc có những người mà đã từng mất niềm tin ở trong ngành làm hệ thống thì các anh chị ờ, nên bắt đầu với nguồn đối tác offline à, online được không các anh chị vậy đối với nguồn đối ờ, đối tác offline thì mình sẽ khai thác như thế nào uh, ờ, nguồn offline đầu tiên là nóng chúng ta chưa nên chia sẻ à, nóng là những người ở trong gia đình những họ hàng và người thân anh em hút bá ruột thịt của chúng ta nhé và có những người ạ thì được gia đình ủng hộ luôn thì chia sẻ luôn nhưng có những người ạ thường thường chưa được gia đình ủng hộ mà thậm chí là đang làm công việc này mà lại làm công việc kia là gia đình rất là không thích cho nên là sẽ rất dễ bị tàn nước mạnh vậy thì cái nguồn khách hàng nóng chúng ta cũng phải nghe ngóng xem như thế nào đúng ngày đầu tiên em liền gặp giới quay mang về nhà khoe với tất cả bố mẹ và anh chị em và nói rằng con có một dự án quá tuyệt vời mở ra một cái em nói luôn vào mặt nói rằng là chị ơi cái dự án này viển công lắm không làm gì được đâu thế là bị cướp ngay cái giấc mơ từ những ngày đầu tiên và mình không còn một cái cảm hứng nào để muốn nói chuyện nữa và từ đấy đến tận bây giờ vẫn chưa ủng hộ đâu các anh chị ạ à. thế là cái cái đôi khi không phải là do mình mà là do cái tư tưởng ở bên trong của họ quá vào cùng gặp họ đã từng gặp những con nào đó nữa đúng các anh chị vậy thì chúng ta hãy xem nóng là nước nóng mối quan hệ nóng là nóng lắm đấy các anh chị ạ một là nếu chúng ta làm được chúng ta làm ngay còn không làm được hãy tránh ra và lời khuyên cho các anh chị là cái ống dễ cầm hơn và hãy làm với những người bạn ấm trước nếu các anh chị làm mới ạ còn nếu các anh chị lâu rồi các anh chị có thể quay sang nóng đúng không ạ và ống thì là à, những người như là bạn bè đồng nghiệp bạn cùng lớp ờ, bạn tổ chức đoàn thể bạn tâm giao nhưng tất cả những người bạn của mình thậm chí một người đã từng quen một lần thôi ngồi ngồi cạnh ghế ở bệnh viện với nhau thôi cũng có thể trở thành bạn ngồi trên taxi rồi cũng có thể trở thành bạn để việc đi taxi đi grab thôi cũng có thể trở thành bạn thậm chí là đến một cửa hàng cửa hiệu spa rồi làm đẹp cùng nhau cũng có thể là bạn nhưng sẽ có những bạn ấm và những bạn bạn mới à, những bạn ấm ấy, là những người mà mình đã mất thời gian để xây dựng rồi mình giống như trồng một cái cây vậy mình đã mất thời gian để xây dựng rồi thì cái ngày hái quả nó sẽ nhanh hơn ngày hái quả ở đây được hiểu rằng là cái ngày chia sẻ các bạn có niềm tin với mình dễ đón nhận hơn đó và mình sẽ dùng một cái bạn ống trước đó mà đặc biệt là những người mới ạ và chúng ta là cần phải khai thác hết những mối quan hệ mới à những mối quan hệ ống nhanh nhất nước nóng thì không bị tạt nhiều bạn bè có thể từ chối thì thôi những bạn bè cũng không thúc bạn mình quá nhiều đâu tùy có những người thì có một số người gặp phải tình trạng đó mà thường là ít dạ, thường là ít vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận những người bạn của mình nhanh nhất và làm thế nào để cho uh, chia sẻ hết tất cả các lượt cho xong hết tất cả các mối quan hệ nhanh nhất ở mạng sau đó nguồn khách hàng nóng và ấm là nguồn khách hàng hữu hạn nhưng nguồn khách hàng lạnh là nguồn khách hàng vô hạn Ờ, và một khách hàng lạnh thì giống như việc là mình vừa mới trồng một cái cây và mình muốn hái quả hay các anh chị thì chắc chắn là không có quả để hái cho nên tại sao mà các anh chị khi mà tiếp cận với nguồn khách hàng lạnh vừa mới tiếp cận xong đã muốn bán và chia sẻ cái gì đó không có kết quả bởi vì là cái gì cũng phải cần thời gian kiên nhẫn trồng một cái cây của từ ba đến năm ngày nó lên nó còn phải lên thân đấy là trồng một cây rau trồng trồng một cây có quả thì ba năm mới có quả để ăn để xây dựng một mối quan hệ lạnh thì đầu tiên phải biến mối quan hệ lạnh thành ấm đã thành ấm đã phải hâm nó mối quan hệ đã và chúng ta phải chắc lọc mối quan hệ nhưng chắc chắn những mối quan hệ lạnh là nguồn khách hàng vô tận mục tiêu cuối cùng của chúng ta là chinh phục khách hàng nóng và ấm nhanh nhất rồi chuyển sang đến khách hàng lạnh còn em hiền thì gần như làm việc 100% với thị trường này và rất ít thị trường nóng và ấm luôn ấm cũng không tiếp cận luôn đúng không ạ không phải là cái gì đâu ạ mà là nhiều khi em liền cảm thấy rằng là mình mình giúp khách hàng lạnh của mình còn chưa đủ thời gian như các anh chị và mình đi giúp những người nóng và ấm liền chưa giỏi thì cũng chưa giúp được nhiều và đôi khi các bạn của mình bị mắc cảm và tự tin ở một cái vấn đề là sao cái dự án gì mà nhiều tiền thế và họ chưa quen với việc nhiều tiền họ cũng sợ các anh chị ạ đúng không ạ và chúng ta chỉ có thể là tìm được người phù hợp thôi mà mình phải kiên trì giúp đỡ chẳng hạn nhưng mà mỗi người sẽ có một cách khác nhau vì hiền biết là có một gia đình họ lý là lý thị duyên ạ gia đình chị lý duyên và bạn huyền lý ạ là cả gia đình cả dòng họ đầu tư các anh chị ạ nghĩa là được gia đình này thì thì được uh, mối quan hệ nóng lại quá tốt luôn ạ cả gia đình cả dòng họ ủng hộ và đầu tư hết cả một gia đình họ lý một gia đình 11 em không nhớ là 10 anh em đấy nó dao động ở trong con số 9 10 11 anh em gì đấy đầu tư hết ạ và họ hàng làng xóm cũng dần dần cũng đầu tư được mà đấy còn nếu mà chúng ta phân biệt theo mối quan hệ ạ phân biệt theo mối quan hệ thì cái việc đầu tiên là chúng ta tận dụng các mối quan hệ cá nhân đã chúng ta có hai loại phân biệt mà à, phân phân loại mối quan hệ mà thì ờ, cái đầu tiên là tận dụng các mối quan hệ nóng ấm thì chúng ta là cái phần trên này luôn đấy còn khai thác nguồn khách hàng vô tận ở bên ngoài thì chúng ta sẽ dùng các công cụ offline hoặc online hoặc mối quan hệ giới thiệu mối quan hệ thì vừa rồi các anh chị biết rồi đấy ạ vừa rồi uh, em hiền chia sẻ cái offline và online rồi nhưng mối quan hệ giới giới thiệu mối quan hệ rất là hay ví dụ như là các anh chị hoàn toàn có thể nhờ bạn của mình để giới thiệu là và đa số là như vậy em hiền đấy thì cũng không không phải là một người mà mời quá nhiều nhà đầu tư trực tiếp đâu các anh chị ạ nhưng à, khi mà có những nhà đầu tư trực tiếp của em hiền ấy, thì em hiền làm rất là tốt trong cái việc rằng là hỗ trợ và giúp đỡ các nhà đầu tư của mình phát triển bằng cái kiến thức ấy. thì khi mà mình có kiến thức mà mình dạy lại và làm thế nào để định hướng cho các nhà đầu tư của mình thì các nhà đầu tư của mình hiểu tin và đi theo mình và bắt đầu phát triển chương trình đối tác cùng với mình và giới thiệu cho mình những mối quan hệ và đấy gọi là mối quan hệ giới thiệu mối quan hệ và đây mới là nguồn khách hàng vô tận đây mới là nguồn khách hàng tuyệt vời của chúng ta và tất cả những nhà đầu tư của các của các anh chị mà anh chị đã chia sẻ và giới thiệu được đừng bỏ qua những người đó bởi những người đó sẽ giới thiệu cho mình những mối quan hệ cực kỳ tuyệt vời ai cũng có mối quan hệ ạ sẽ có những người tin sẽ có những người không tin nhưng mà cứ tìm những người tin mà làm được không ạ thế em hiền cũng vậy ạ thông qua những mối quan hệ là những nhà đầu tư của em hiền thì uh, em hiền phát triển xuống dưới khi các anh chị giới thiệu mối quan hệ cho em hiền thì em hiền uh, ờ, cho mọi người nhìn thấy cái tiềm năng của xoáy quay cái tầm nhìn lớn của xoáy quay và mọi người cứ thế cứ thế những người lạ kết nối với nhau và thị trường của em liền gần như là người lạ nhưng mà lại là một thị trường rất lớn đấy thì à, các anh chị các anh chị có thể tận dụng tận dụng cái cái cách mà em liền làm để các anh chị có thể làm đây là mới chỉ là giới thiệu sơ qua để cho các anh chị thấy là chúng ta biết rằng là có bao nhiêu cách để tạo ra nguồn khách hàng và chúng ta cũng sẽ chưa dừng lại được ở đây nếu như chúng ta chỉ biết rằng à có người này mối quan hệ chúng ta sẽ chưa dùng được đâu chưa dùng được đấy khi gây sách ra nhưng chúng ta chưa dùng được ra bút điện thoại chúng ta mới cảm thấy lo lắng sợ hãi một điều gì đúng chừng nào mà còn lo lắng sợ hãi chúng ta không làm gì được đúng vậy thì ra còn phải đến với cái phần thứ hai cách đặt mục tiêu cụ thể để tận dụng được triệt để nguồn đối tác và biến cái công việc bán hàng trở thành một công thức độc khuôn và sao chép được để ngày nào mình cũng làm việc mình muốn có bao nhiêu tiền mình làm việc bấy nhiêu ạ giống như một người sếp giao cho mình và mình cần phải giao công việc cho mình đặt mục tiêu cụ thể à, tại sao lại có cái phần hai này rồi ạ à, tại sao lại có cái phần 2 là cách đặt mục tiêu cụ thể bởi vì là như thế này ờ, ở ờ, các anh chị được dạy rằng là hãy lập danh sách 10 người 100 người đi sau khi lập danh sách xong không biết làm gì với nó có những người dám vậy gọi và có những người lập danh sách xong không bao giờ dám gọi và không việc bế tắc thì cái uh, cái mình sau khi mà mình mình phải học được cái cái thứ hai này đấy là đặt mục tiêu ạ cách đặt mục tiêu cái đặt mục tiêu thì cái buổi hôm trước anh anh anh biết anh đã đạt ở mức tầm tầm cao rồi đang là hình dung tưởng tượng tìm ra một người có những cái kết quả của mình để để đặt đặt xong rồi thì mình còn phải đến ngày hôm nay à, bước này nữa bước này để triển khai cái công thức của anh anh đã không ạ và bước này mới áp dụng được cái cái, cái lượng khách hàng của mình biết ví dụ ai đó nói rằng là hãy viết ra danh hãy liệt kê ra danh sách 10 đến 20 200 khách hàng nóng ấm lạnh gì đấy đi nhưng biết xong rồi dùng như thế nào thì nó lại phải có có cách đúng không à, để chia sẻ được cái đó để chia sẻ được cái đó thì em này muốn nói với các anh chị rằng bán hàng là một nghề có công thức tập khuôn và sao chép được tập khuôn bài bản và sao chép được khi chúng ta thấy rằng ô hóa ra công thức như thế này thì cứ làm thôi dễ quá dễ quá các anh chị ạ nếu mà một ngày biết mở mắt ra biết một ngày làm được mình cần phải làm bao nhiêu việc một ngày làm xong hết là nghỉ ngày nào cũng làm đúng như vậy đỡ gây nguồn rồi khi thành công được không các anh chị thì trước khi chia sẻ với cái phần cách đặt mục tiêu thì anh hiền vừa nói rằng là có một cái nguyên tắc 20 80 à, người ta minh chứng được rằng là trong tất cả mọi thứ đều có xác suất xác suất là cứ trong vòng 100 100 thì có 100 khách hàng để chia sẻ thì có 20 người là ngẫu nhiên đón nhận nhưng nếu chia sẻ cho 100 người mà 20 người vẫn chưa đón nhận à, thì đôi khi đấy không phải là sát xuất nữa mà lỗi cho mình quá kém lỗi cho mình quá kém vậy phải phải nâng cấp mình lên nâng cấp mình liên tục và sau khi nâng cấp mình rồi mà đi chia sẻ mà vẫn không đón nhận thì mình phải thay đổi nguồn khách hàng liên tục ạ à. cho đến khi nào cái công thức 80 20 nó thành công rồi ạ cái quy tắc 20 80 20 20 80 sorry ạ 20 80 các anh chị sửa lại giúp em liền là quy tắc 20 80 ạ là dạ, cứ chia sẻ cho 100 người mà nếu như chúng ta kiến thức kinh nghiệm tốt rồi làm điên cuồng chăm chỉ rồi thì cứ 20 cứ 100 người chia sẻ thì có 20 người đó nhận đấy ạ và công thức khách hàng chuyên gia từ công thức mục tiêu ạ à công thức khách hàng suy ra từ công thức mục tiêu chúng ta phải chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng từ cái buổi hôm trước của anh Việt Anh hình dung con số cụ thể rồi và hôm nay mình chia nhỏ nó ra là từ cái mục tiêu đó mỗi ngày cần phải làm bao nhiêu việc các anh chị nó là đây ạ à. ví dụ mục tiêu tôi muốn đạt thu nhập 900 đô một tháng từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022 vậy chúng ta biến cái mục tiêu này thành hành động từng ngày chia nhỏ từng ngày để thành một cái là hàng ngày tôi phải làm những việc gì thì đây ạ nếu như các anh chị đi làm bán hàng đi làm công chương trình đối tác của sài quay mà không biết một ngày chúng ta cần phải làm bao nhiêu việc chia sẻ cho bao nhiêu khách hàng để có bao nhiêu kết quả và có bao nhiêu tiền không đo lường được cái đó không thành công được đâu các anh chị chính vì vậy cho nên các anh chị cần phải thuộc lòng công thức này và áp dụng nhuần nhuyễn đấu mạnh ví dụ tôi muốn đạt mục tiêu 900 đô một tháng thì chúng ta sẽ làm như sau biến cái 900 đô này mình tính đi ạ để có một nhà đầu tư trả thẳng gói 1.000 đô mình tập đoàn có cái cách tính hoa hồng ở đây các anh chị à, được 15 phần trăm thì 1.000 đô mà được 15 phần trăm là được uh, ờ, 150 đô đúng không đây em liền tính nhầm là 300 đô à? 1.000 đô được 150 đô. Để em liền tính lại nhá. Ôi, em tính nhầm này, em sẽ tính lại luôn cho các anh chị 6 người luôn, chúng ta cùng làm luôn. Nhìn thấy sai chỗ này là 6. Rồi, tại sao lại là 6 ạ? Bởi vì một nhà đầu tư 1.000 đô ạ, thì sẽ có hoa hồng là 150 đô với uh, với ờ, với 900 đô thì chúng ta lấy 900 đô trên 150 đô được 6 thì chúng ta sẽ lấy 100 đô nhân 6 thì nó chính là 900 đô đấy để cụ thể cho đến các bác có tuổi rồi các bác vẫn thể đi làm rồi thì chúng ta sẽ làm thế nào để khi các anh chị đặt mục tiêu là tôi muốn 1.000 đô một tháng hoặc là tôi muốn 300 đô một tháng thì cần phải biết là mình bán được bao nhiêu gói mình chia sẻ được bao nhiêu nhà đầu tư ra quyết định đầu tư ạ mình giúp đỡ được bao nhiêu khách hàng ra quyết định đầu tư ạ đấy thì ờ, để có một nhà đầu tư cần 5 nhà đầu tư nghe chia sẻ dự án cái này là theo công thức 20 80 nhá các anh chị công thức 20 80 là như thế nào là trong 10 người chia sẻ thì có hai người đó nhận vậy trong một người chia sẻ sẽ có 5 người đó nhận và anh chị nhớ cái công thức cứ một nhà đầu tư cứ năm chia sẻ năm người thì một người đó nhận đấy là công thức 20 80 hay không các anh chị và từ khi em hiểu biết công thức này em thấy bán hàng làm một nghề có công thức và dễ hơn là việc mình đi làm một công ty các anh chị ạ à? không các anh chị đấy cái này các anh chị cần nhớ rồi để có ba nhà đầu tư thì để có 6 nhà đầu tư thì cần cái số cân này là tính bằng cách nào các anh chị chúng ta sẽ lấy mở ngoặc chúng ta sẽ lấy này 6 nhân nhân 5 các anh chị 6 nhân 5 bằng 30 nhé tại vì sao một một nhà đầu tư thì phải cần 5 người nghe vậy 6 nhà đầu tư thì cần 6 năm 6 nhân 5 là 30 người nghe 30 để có 6 nhà đầu tư thì cần cần 30 người nghe chia sẻ à, cần 30 nhà đầu tư nghe chia sẻ nghe chia sẻ nhưng phải nghe nghe chia sẻ à, nghe chia sẻ nhưng phải nghe chia sẻ tâm huyết nghe chia sẻ là phải 50 50 rồi các anh chị ạ chứ còn nghe chia sẻ hời hợt mà mà tính cho mình lương ạ thì các anh chị đi làm công ty sếp còn không trả lương chứ nói gì đến mình được lương các anh chị làm phải được việc đúng các anh chị thế vì vậy cho nên là nghe chia sẻ nhưng mà phải nghe chia sẻ là phải 50 50 rồi đấy ạ nghe thấu rồi đấy ạ là phải lấy hết đam mê can đảm của mình ra để chia sẻ rồi đấy các anh chị thì các anh chị chia cho 30 ngày cần 30 người chia cho 30 ngày thì suy ra một ngày cần chia sẻ cho một người thôi đấy vậy thì công thức để có 900 đô rất đơn giản nếu ngày nào các anh chị cũng chia sẻ thành công cho một người và họ ra quyết định 50 phần trăm thì một tháng các anh chị làm liên tục như sếp ở công ty mời trả lương thì sớm hay muộn gì các anh chị cũng đạt được 900 thôi nếu anh chị nào làm đúng theo công thức này rồi mà không có 900 đô một em liền chịu trách nhiệm hai hãy hỏi lại bảo trọng dạy lại mình cách học kiến thức đi một người chia sẻ về nói với người nghe đúng không ạ mình nói mà người khác không nghe mà lại cũng đi chia sẻ à? thì mình phải luyện tập nhiều lên đúng không ạ làm xô bù sắc suất lên được không anh chị nghề gì nghề đi lái xe cũng lúc đầu cũng có thể đủ xe mà anh chị đúng không ạ thì này à, các anh chị có có này mà ví dụ mục tiêu tôi muốn đạt 900 đô trên một tháng thì đây là trong một tháng cần một ngày cần một người nhà đầu tư chia sẻ và các anh chị cần 6 nhà đầu tư trả thẳng một tháng cứ một ngày các anh chị chỉ làm chia sẻ cho một người thì một tháng các anh chị có 6 nhà đầu tư trả thẳng có một nghìn đô những người này các anh chị nên bắt cặp với lại uh, lãnh đạo leader của mình nhá thì leader của mình là người có nhiều kinh nghiệm kiến thức hơn họ nói người khác dễ nghe hơn và dễ ra quyết định hơn dễ nghe hơn mình là người mới ạ à chính vì vậy cho nên rằng là cái việc mà mình phối hợp với tuyến trên rất là quan trọng và 6 nhà đầu tư trả thẳng là một tháng mình có 900 đô và sẽ có những người nói rằng là tôi chia sẻ không được ai trả thẳng cả mà họ chỉ trả góp vậy công thức của chúng ta phải làm theo cách này ạ à? đấy ạ à, nếu mà mình đạt 900 đô theo cách một một nghìn đô trả góp à, thì mình phải tính ra là một nghìn đô trả góp thì mình có 10 à, năm đô à có 30 đô 1.000 đô trả góp thì mình sẽ có 30 đô một tháng vậy thì 900 900 đô thì mình sẽ có ba mình cần có 30 nhà đầu tư ạ các anh chị tính đơn giản như này này 1.000 đô tập đoàn sẽ trả hoa hồng cho chúng ta là 30 đô chúng ta lấy 900 đô chia cho 30 đô thì chúng ta sẽ có 30 nhà đầu tư đúng không ạ chúng ta cần 30 nhà đầu tư vậy à, công thức 20 80 là để có một nhà đầu tư thì cần 5 nhà đầu tư nghe cần năm cần chia sẻ cho 5 người cần chia sẻ thành công cho 5 người vậy để có để có một nhà đầu tư thì cần 5 người vậy để có 30 nhà đầu tư thì cần 30 nhân 5 là bằng 150 nhà đầu tư nghe chia sẻ trong 30 ngày và lấy 150 chia cho 30 ngày thì suy ra mỗi ngày cần chia sẻ cho 5 người và năm người này phải chia sẻ một cách chắc chắn chứ không có sự hời hợt đúng không ạ nếu như ngày nào mở mắt ra cũng chia sẻ cho năm người thì một tháng các anh chị chỉ cần trả góp thôi thì đều đặn cho vòng năm tháng chúng ta có năm đô đúng không ạ đấy là hai phương thức trả thẳng và trả góp ạ và à, nếu như các anh chị mà cảm thấy không hiểu cả cái này nữa thì có thể chụp lại slide hoặc có thể là mình sẽ gửi slide cho các anh chị nếu các anh chị cần nếu cần thì nhắn lên nhóm đúng không ạ rồi tiếp ạ cái ví dụ tiếp theo thấy rằng là ví dụ à, tôi thì lại không muốn tính bằng tiền là một tháng bao nhiêu tiền không nhưng tôi lại muốn đạt mục tiêu một triệu cổ phần rất là nhiều người nói rằng là tôi muốn một, một triệu cổ phần nhưng tôi không biết làm thế nào để đạt được một triệu cổ phần tôi không biết một ngày tôi phải làm bao nhiêu việc theo một công thức nào để có thể đạt được một triệu cổ phần vậy thì chúng ta sẽ làm bước một quy đổi một triệu cổ phần ra tiền việt chúng ta xem xem là nếu như mua thực tế một triệu cổ phần bằng tiền Việt cần bao nhiêu tiền vậy thì ở đây một triệu cổ phần chỉ cần một gói 25.000 đô trả góp trong 5 tháng thôi ạ mỗi tháng là 5.000 đô ạ mỗi tháng là 5.000 đô nhưng nếu như các anh chị cảm thấy mỗi tháng 1.000 đô chưa kiếm được mà kiếm kiếm 5.000 đô một tháng quá nặng thì chúng ta làm thế nào các anh chị thì chúng ta sẽ kéo dài thời gian ra thời gian của chúng ta không phải là 5 tháng nữa mà có thể là một năm có thể là hai năm đúng không ạ và khi chúng ta kéo dài thời gian ra thì ở đây nó thành một con số rất nhỏ chúng ta làm thế nào để tính ra mỗi tháng mình chỉ phải trả có cái cái mỗi tháng trả 5 nghìn đô một tháng này là bắt buộc đấy và chúng ta phải làm với tốc độ có thể ở thời điểm này ngay từ đầu mua gói 25 nghìn đô là chúng ta chưa đạt được đâu là chúng ta có thể mà mua nhiều gói các chị ạ đấy nhưng mà ờ, nếu như các anh chị biết chia nhỏ mục tiêu như thế này thì chúng ta lại quay trở về giả sử các anh chị đủ năng lực để kiếm được 5.000 đô một tháng thì chúng ta lại quay trở về nặng ban đầu ạ là chúng ta chia nhỏ ra một ngày chúng ta cần phải chia sẻ cho bao nhiêu khách hàng đúng không ạ ok không các anh chị các anh chị cho em hỏi rằng là khi mà chia sẻ cái phần này có anh chị nào khó hiểu và không hiểu không nếu các anh chị khó hiểu và không hiểu có số 1 cho em để em uh, xem cái bài toán này là cái bài toán một là các anh chị phải tự lập được cho mình mục tiêu hai là các anh chị phải có leader ở trên lập được mục tiêu mà ở trong team này của chúng ta là tất cả chúng ta là leader rồi cho nên chính các anh chị phải học được cái bài toán này để làm mục tiêu cho đội nhóm team dưới của chúng ta khi một ngày một ngày chúng ta biết chính xác chúng ta phải làm bao nhiêu việc thì chúng ta mới biến cái công thức bán hàng nó trở nên đơn giản giống như việc chúng ta đi làm công ty à có một người thôi có một người nói rằng là tôi không hiểu thôi vậy à, em chỉ nói đơn giản thế này thôi đây anh nhìn vào cái công thức này tóm lại anh muốn có 900 đô hoặc anh muốn một con số nào đó giống như 900 đô anh thả vào đây và anh thay thế các công thức này và sau đó anh chỉ cần nhớ rằng là một ngày chia sẻ cho một người hay một ngày chia sẻ cho năm năm người thế không vậy là công việc hàng ngày của chúng ta là một ngày chia sẻ cho một người hay một ngày chia sẻ cho năm người vậy chúng ta đã xong bước đặt mục tiêu sâu hơn rồi đấy ạ cái buổi trước của anh biết anh nói rằng là làm mục tiêu rõ ràng rồi bây giờ mình phải chuyển từ cái mục tiêu thành hành động từng ngày nhưng cái hành động từng ngày rồi chia sẻ cho năm khách hàng vậy khách hàng ở đâu và bây giờ chúng ta quay trở lại ngược lên trên chúng ta cần dùng đến danh sách khách hàng rồi đấy ạ và lần này chúng ta phải dùng cái danh cái sách khách hàng đấy rằng là bình thường á, lập danh sách khách hàng xong không dùng đâu nhưng nếu mục tiêu nó ứng với danh sách khách hàng thì một ngày chúng ta phải mở cái danh sách ra và chia sẻ cho năm người thật sự năm người đó chỉ có ở danh sách mà em nhắc anh chị rằng là nếu như các anh chị một ngày chia sẻ cho năm người mà các chị không lập danh sách như ở cái phần khai thác khách hàng nóng nóng lạnh ấm thì các anh chị cũng dễ thất bại bởi vì ngày hôm nay được trăng hay chớ hôm nay chúng ta chia sẻ cho năm người lại năm người không đón nhận quên bẵng đi ạ à? ngày mai chúng ta lại chia sẻ cho năm người năm người không đón nhận quên bẵng đi ạ à? và nguồn khách hàng cứ cạn dần cạn dần công việc của chúng ta bế tắc dần bế tắc dần trong khi đó chúng ta quên mất những người mình đã chia sẻ là ai và chúng ta sẽ bị lẫn lộn lung tung lên vậy một ngày chúng ta cần phải một ghi danh sách khách hàng hai ghi ra là ngày hôm nay đã chia sẻ cho bao nhiêu người và chia sẻ ở tình trạng đón nhận mức nào mức 1, mức 2, mức 3 nghĩa là đón nhận đến đâu thì phải ghi rõ ràng như vậy mới đạt được mục tiêu của em Hiền đấy các chị ạ những ngày đầu tiên em Hiền làm như vậy để có kết quả 50 triệu một tháng để đạt được 2 triệu cổ phần trả góp ngay từ tháng đó thì chúng ta đã biến mục tiêu thành hành động cụ thể thành từng việc hàng ngày xong rồi thì chúng ta phải dùng đến danh sách khách hàng danh sách khách hàng của cái trước chúng ta phải thống kê ra lạnh bao nhiêu người nóng bao nhiêu người ấm bao nhiêu người nếu chỉ có nóng ấm thôi và có những người nói rằng là tôi không có mối quan hệ vậy không có mối quan hệ là không làm được mục tiêu đúng không các chị một ngày phải chia sẻ cho 5 người mà không có 5 người thất bại trong công việc này nếu khó quá đi làm công việc khác được không ạ thế thế thì chúng ta có danh sách trong rồi chúng ta áp danh sách vào mục tiêu của chúng ta đi một ngày chia sẻ cho năm người ghi ra rõ ràng rằng người này đã nghe chưa chưa nghe rơi rụng thì như thế nào các anh chị và chúng ta đến bước ba sẽ có xảy ra trường hợp là trong quá trình chúng ta chia sẻ chúng ta bị cạn kiệt nguồn khách hàng à, chia sẻ hết khách hàng nóng lạnh thì chia sẻ đến đâu rơi đến đấy bị mắng bị ăn số nước lạnh đến đấy và chúng ta cảm thấy công việc này quá khó và chúng ta stop với nó đúng không ạ over game đúng không ạ và chúng ta nói rằng là tôi không làm được việc này đúng không ạ vậy thì chúng ta cần một cái bước ba anh chị ạ cách để tạo ra nguồn khách hàng dồi dào không bao giờ cạn khi đặt mục tiêu là một ngày năm người thì lúc nào cũng phải có năm người chỉ cần một ngày có năm người thôi bằng cách nào đó thì chúng ta chiến thắng được và chúng ta cần cần phải hiểu số cái bước ba này Bước ba rất đơn giản, không ghi chép nhưng nó lại thể hiện được cái đây ạ. À. Cái công thức này rất hay, em Hiền đã được dạy. Nhưng nó không gọi tên là công thức giao hàng. Và em Hiền biến nó thành một công thức đơn giản đến cái mức mọi người sẽ hiểu, ai cũng hiểu. Hiểu đơn giản lắm các anh chị, nhưng nó lại là bí mật. Nó để giúp các anh chị có nguồn khách hàng khách hàng dồi dào không bao giờ cả nhưng các anh chị nhớ này đừng nghĩ rằng là ổ hiền sắp đưa cho mình một cái công thức mà ai cũng làm được đúng ai cũng làm được nhưng thành công không dễ dàng thành công phải vượt lên sự sợ hãi và đau khổ thành công phải thoát ra khỏi vùng an toàn ví dụ nếu các anh chị muốn buổi sáng đi học 8 giờ sáng đi học nước phát triển bản thân 8 giờ sáng mà chúng ta làm ngủ chúng ta không ra khỏi nhà không vùng dậy thoát ra khỏi cái giường chúng ta muốn nằm ở trong vùng an toàn là nằm trong cái giường cảm thấy rất sướng ạ vùng dậy là chúng ta cảm thấy nó đau ạ nó không an toàn nó gọi là không thích lắm không thoải mái lắm nhé và chúng ta không sẵn sàng bước ra vùng thoải mái và chúng ta từ bỏ cái việc đến lớp học nhưng một người nào đó đến lớp học về và thay đổi cuộc đời và họ nói rằng ở ngoài kia tôi nhận được quá nhiều giá trị và mình cảm thấy cái lỗi của mình đơn giản là không thoát ra khỏi cái giường của mình vậy là mình đã không vượt qua được mình à không vượt qua được mình mình đã chỉ chỉ an vị trong vùng thoải mái của mình mà không vượt qua được cái vùng không thoải mái không biết nói tới các anh chị có hiểu không nhưng công việc này cũng vậy nếu như các anh chị nghĩ rằng là chia sẻ là phải dễ ạ hoặc em liền đưa cho một công thức gì nó dễ à? các anh chị chuẩn bị chuẩn bị tâm lý là không hề dễ nhưng thành công có công thức thất bại có nguyên nhân ai khát khao thành công không ngại khó không ngại khổ là làm được công thức gieo hạt cải như sau ạ cái này không có slide nhưng em sẽ nói các anh chị dễ hiểu đến cái mức các anh chị không cần ghi mà phải nhớ bây giờ các anh chị hình dung và tưởng tượng cho em chúng ta đang đứng trước một cái ruộng mà đất đất nó đang rất là rẻ cả việc của chúng ta là cần phải gieo cải trên cái lúa ruộng này chúng ta có rất nhiều cách để gieo cải người công thông minh sẽ gieo một phát hết cả một ruộng cải tùy vào việc chúng ta là ăn gia đình hay chúng ta đi phục vụ đi bán nhé nhưng nếu là ăn gia đình mà gieo một lúc hết cả một ruộng cải thì chắc là ngốc đấy các anh chị bởi vì gieo như thế đến ngày ăn đến ngày thu hoạch ấy, chúng ta không thể ăn hết cả một ruộng cải trong vòng một ngày và chúng ta sẽ để uống những cây quả lại nếu như một ngày chúng ta chia sẻ cho quá nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ không nắm mà chăm sóc kỹ được từng người đâu vậy chúng ta chỉ chia sẻ ít một thôi nhưng chúng ta sẽ chăm sóc quay trở lại liên tục liên tục liên tục liên tục và đấy chính là bí mật ở trong người bán công thức trong người bán đúng chị bước một chúng ta sẽ cả một cái ruộng cải đó chúng ta sẽ không giao hết cả ruộng chúng ta sẽ làm một miếng đất cải để chúng ta đủ ăn trong vòng một tuần thôi thì bước một là chúng ta sẽ bắt đầu là làm đất trên một miếng cải chúng ta sẽ làm đất trên một miếng cải bước một làm đất ngày hôm nay làm đất của miếng thứ nhất xong ngày mai chuyển sang miếng thứ hai gieo hạt ở miếng thứ nhất sau khi làm đất xong thì gieo hạt ở miếng thứ nhất gieo hạt ở miếng thứ nhất xong dừng lại chứ chưa chưa quay sang miếng thứ hai làm đất của miếng thứ hai làm đất của miếng thứ hai và quay trở lại miếng một tưới nước ạ có nghĩa là chăm sóc ạ và tiếp tục đến hướng thứ ba miếng thứ hai quay trở lại và gieo hạt vào ngày thứ ba và quay đến muỗng thứ ba bắt đầu lại làm đất và quay trở lại muỗng thứ hai tưới như vào muỗng một và muỗng hai và các anh chị hình dung tưởng tượng ra chúng ta cứ như vậy chúng ta sẽ xong cả một chuỗi cải nhưng chúng ta đã làm được những điều gì ở đây sau khi chúng ta làm đất thì chúng ta đến bước gieo hạt sau khi chúng ta gieo hạt chúng ta quay ra chăm sóc hãy tưởng tượng nếu một ngày không chăm sóc và tưới nước cây sẽ chết cây sét không mọc lên được thì chúng ta không có thể thu hoạch được vậy khách hàng của chúng ta cũng vậy công việc của chúng ta giống như thế này các anh chị ạ một ngày chúng ta không chia sẻ cho cùng một cái một trăm người được đâu đừng làm như vậy Thế là đốt quyền là đốt danh sách nhanh và dễ chết trong nghề là nhất chúng ta chỉ nên làm 5 đến 10 người thôi chăm sóc một cách sâu sắc thành bạn đừng có bán cái mình có mà phải làm bạn trước bạn bàn bán ngày hôm nay mình phải lập ra danh sách 10 người bạn gọi điện lên không phải để bán sấy quay sai nếu chúng ta nghĩ rằng gọi điện lên để bán sấy quay chẳng ra gì chưa trồng cây đã muốn thu hoạch vậy thì chúng ta phải có danh sách 10 người là ấm lâu lắm rồi không nói chuyện với các bạn của mình mình phải nói chuyện lại đã phải làm ấm lại và kết nối lại những cái thứ vật kết nối lại những cái thứ mà chúng ta đã từng chúng ta đã từng từng uh, chúng ta đã từng nói chuyện với những người bạn của mình tìm ra những điểm tương đồng gọi lại để cho bạn mình nhớ ngày này năm xưa và chúng ta đã là bạn thân của nhau chúng ta chúng ta bước một khi vứt khi chúng ta có danh sách trong tay chúng ta sẽ ngày đầu tiên chúng ta chỉ làm việc với khoảng 10 người đến 20 người thôi và hâm nóng gọi điện thoại lên nói chuyện và hâm nóng gợi lại những câu chuyện năm xưa để người bạn nhớ đến mình và người bạn nghĩ rằng là à bây giờ bạn mình đang định hình được rằng bạn mình đang làm công việc này và hướng lại với mình nhưng có những người người sợ hoặc có những người ừ, cảnh giác đến cái mức vừa lâu lắm rồi nó không gọi mình tự nhiên hôm nay nó gọi mình nó bán cái gì đấy thì chúng ta phải làm cách nào để xua tan cái suy nghĩ đấy của bạn rằng là không mình có một điều rất tốt ở bên trong nhưng mình chưa nói đâu nhưng ngày hôm nay mình tự tin đến mức vô cùng rằng là mình chả làm gì sai để đến nỗi mình phải sợ bạn cả phải định hình cái cái tâm lý ở bên trong của mình rằng mình đang có một cái thứ rất tốt của các bạn và mình ở đây chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ thay đổi nếu bạn tin mình và khi mình có một cái thuốc như vậy niềm tin ở bên trong mình định hình tôi như vậy thì mình cái cái tỏa ra năng lượng bên ngoài dù bạn mình có đối xử như thế nào thì đừng có bài học bạn mình có đối xử không tốt với mình mà sau này mình thành công nó cũng lại nhưng nếu bạn mình đã nhiệt tình rồi sẽ có những người bạn nhiệt tình và sẽ có những người bạn không nhiệt tình việc của chúng ta là khéo léo làm thế nào để có nhiều người bạn nhiệt tình với chúng ta nhất và chúng ta hâm nóng mối quan hệ xong đấy chính là bước một làm đất đừng có gieo bán cái gì ở đây các anh chị ơi chưa có cây nào ở trên cái mảnh đất đấy là lấy gì mà ăn vừa mới làm lại mối quan hệ bạn bè lấy gì mà đã chia sẻ để bán hàng chúng ta chúng ta thấy vô lý không mà vừa tiếp cận danh sách đã muốn chia sẻ chốt bán hàng chẳng khác nào miếng đất đang trống trơn không có một cây gì mà chúng ta đi hái cái gì để ăn không có cái gì để hái ăn cả đúng không ạ chúng ta gieo đất xong rồi chúng ta bắt đầu à chúng ta làm đất xong rồi chúng ta bắt đầu gieo hạt nhưng mà ngày hôm nay chúng ta làm đất ngày mai ngày mai chúng ta gieo hạt và ngày mai chúng ta không quên làm đất muốn thứ hai vậy thì là như thế này ạ à? ngày hôm nay chúng ta dùng 10 người trong danh sách bạn bè chúng ta chăm sóc và làm ấm họ nhưng chúng ta chưa chia sẻ cái gì hết chúng ta lại tiếp tục chia sẻ làm ấm 10 người bạn tiếp theo và công việc của chúng ta trở thành một niềm vui niềm vui là làm ấm với các bạn bè và cảm thấy rất là háo hức khi buôn chuyện với từng người nhưng đừng buôn quá lâu buôn quá lâu thì một ngày chúng ta chỉ có một đến hai người thôi và chúng ta làm thế nào để nói chuyện đủ ấm là ngày mai chúng ta lại có chuyện để nói vậy thì là ngày mai chúng ta lại có một người người bạn thứ hai và trong lại chúng ta quay trở lại người người bạn thứ nhất chúng ta chăm sóc chắc ra gì thì công việc chúng ta tưới nước cho những cái luống đất chúng ta vừa gieo sạch nếu không tưới nó sẽ chết vậy nếu chúng ta không quay trở lại và quan tâm những người bạn ngày hôm qua mà chúng ta chỉ tập trung mải mê vào những người bạn mới ngày hôm nay thì chúng ta lại đánh rơi mất rồi và chết những cái luống đất chả có cây gì ăn được để ăn được thì chúng ta phải quay trở lại cái luống đất ban đầu ạ nó phải có cái hạt và nó phải có cái nước gieo không cần và công việc bán hàng chúng ta vậy ngày hôm nay chúng ta mở chia sẻ với 10 người bạn thứ hai thì phải quay trở lại 10 người bạn thứ nhất mới là cái chúng ta cần đưa cho chúng ta cái cái việc chúng ta gần tiến đến cái việc chia sẻ chia sẻ đấy được không các anh chị thế là cái ngày thứ hai chúng ta chia chúng ta lại không nhóm 10 người bạn mới nhưng cái 10 người bạn ban đầu mới là cái quyết định trong công việc thành công của chúng ta mà chúng ta quên mất điều đấy vậy là chăm sóc người người bạn ngày thứ hai và sau khi chăm sóc rồi mới bắt đầu đừng bán cái mình có anh chị nhá mà xem xem bạn mình nào hỏi về gia đình cuộc sống thực trạng của bạn mình suy nghĩ tâm lý của bạn mình và bạn mình có đang vui không đang hạnh phúc không hay đang đau khổ